viêm gan B thì có tham gia bảo hiểm nhân thọ được hay không? Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh của Nguyễn Giang Dạo gần đây thì có rất nhiều người hỏi mình rằng là uh, viêm gan B thì có tham gia bảo hiểm nhân thọ được hay không? Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cái bệnh viêm gan B này nhé Viêm gan B thì không phải là ai cũng giống ai Nên là à, cái việc mà tham gia khi tham gia bảo hiểm nhân thọ thì à, cái việc loại trừ nó cũng không giống nhau có hai trường hợp xảy ra trường hợp thứ nhất là virus viêm gan B ở thể tĩnh nghĩa là nó đang nằm ngủ yên ở trong người bạn thì xin chúc mừng vì bạn đã được tham gia và ở trường hợp này thì sẽ xảy ra hai trường hợp thứ nhất là sẽ bị tăng phí bảo vệ toàn bộ thẻ y tế thẻ chăm sóc sức khỏe các bệnh liên quan đến gan là ở thể nhẹ và trường hợp 2 là tăng phí và loại trừ bệnh lý nghiêm trọng, loại trừ y tế qua đêm, trợ cấp y tế, thẻ chăm sóc sức khỏe nhưng vẫn được bảo vệ các bệnh khác, đó là thể nặng. Vậy thì trường hợp thứ hai đó là viêm virus viêm gan B ở thể động, nghĩa là virus nó đang tung hoành trong gan của bạn. Điều này có nghĩa là rủi ro về gan của bạn cao hơn rất nhiều có thể dẫn đến như là men gan cao, sơ gan, ung thư gan và khi tham gia bảo hiểm nhân thọ rất có thể bị loại trừ mọi rủi ro của gan hoặc nhẹ hơn thì tăng phí bảo vệ rủi ro cao hơn những người khác nhưng vẫn được công ty bảo vệ bình thường vậy thì làm sao để biết được là trong người tôi uh, nó đang ở, ở thể động hay thể tĩnh và nếu như bạn đang bị viêm gan siêu vi B và bạn đang muốn tìm hiểu về tham gia bảo hiểm nhân thọ thì cách tốt nhất là hãy khai rõ ràng bệnh tật vào cái đơn yêu cầu tham gia bảo hiểm nhân thọ thì công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ mời bạn đi khám và xét nghiệm miễn phí làm căn cứ để thẩm định sức khỏe về gan của bạn và nếu bạn biết rõ mình bị viêm gan B thì lúc mà đang cảm thấy ổn nhất là cái lúc mà nên ký vào đơn yêu cầu bảo hiểm bởi vì là khi đó thì nhiều khả năng là con virus trong người bạn nó đang ngủ ngon nhé và đừng để đến cái lúc mà bạn thấy lo lắng mệt mỏi mới nghĩ đến bảo hiểm nhân thọ bởi vì tôi sợ rằng là đến cái lúc đấy là bạn sẽ bị công ty bảo hiểm nhân thọ từ chối và nếu như thấy video này hay, bổ ích thì bạn hãy like, share Đừng bấm quên bấm nút chuông đăng ký bên dưới để uh, nhận được uh, các thông báo mới nhất nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo